Nỗi buồn này anh xin lặp lại Thời gian cũng gần 4 năm trước Ngày mà em muốn quên anh lại Rồi khoảng cách ta hàng trăm bước Những câu nói làm con tim rạn nước thì đến bây giờ vẫn in sâu sau lần cuối để tạm biệt nhau cho đến tận chừng ấy vẫn tin nhau có lẽ bây giờ em đã trưởng thành và biết suy nghĩ hơn trước đây yêu vì tình chẳng giữ được nhau cô nói làm nhiều người xước tay nhưng chắc điều đó là em nghĩ còn phần riêng anh thì không đâu muốn ở bên nhau suốt cả quãng đời thì hãy cảm nhận bên trong nhau cũng như là anh gắng vì em để rồi kết quả em lại bỏ anh để chạy theo bên anh tình mơ đánh rơi con tim anh giữa đồng cỏ xanh anh nhớ con đường ngày trước anh vẫn thường dắt em đi đến bây giờ chỉ anh lẻ loi con đường ngày trước chỉ anh đi ngày em đi rồi vắng bóng người và công viên đó đầy riêu xanh ngày em đi quên mang nỗi đau và những quá khứ luôn theo anh lần cũ bên nhau em cũng đã nói nỗi buồn nào rồi cũng nhanh nguôi nên suy nghĩ từ trước tới giờ em đã làm gì cho anh vui không những ngày câu chia tay hôm đó Em vô tình hay em lỡ nên Làm tim anh cũng đã rạn nứt Thức trắng không biết đã bao đêm Em đi rồi mang theo hạnh phúc Còn phần tiếng Anh thì sao em Có không những ngày bên nhau Em còn giữ hay em đã quên Có không cái câu chia tay hôm đó Em vô tình hay em lỡ nên Làm tim anh cũng đã rạn nứt Thức trắng không biết đã bao đêm Em đi rồi mang theo hạnh phúc Còn phần tiếng Anh thì sao cách gì mà giữ em lại bây giờ Ngày hôm đó đã thiếu mất đi cô em hay chờ Họ cho em quá nhiều cơ hội Lo em nửa đời thánh xưng Bên anh thì tay lắm chân bùng Tình cố thiếu nữ thì anh nhận Em đi anh biết mình tiếc nuối nhiều Nhưng mong em luôn niệm cười vui Mong họ là người tốt nhất em chọn Mong em may mắn bên người thôi Anh hơn họ là tình là nghĩa là vợ là chồng mãi về sau đều anh hơn biết mấy ai cần Biết em đi rồi có về đâu